hôm nào cũng được ăn nhằm hết cho người ừ, ăn gì ăn nhiều ngại chứ à. Dạ. anh nhường đi ăn đi ăn à, đủ chưa không muốn ăn nữa thì ừ. nhường ăn đen lắm rồi mình ngủ lắm rồi đấy Ui. chân đẹp này biết có cái gì không nó nhiều cái nhiều đánh tông là thành anh nhiều đánh lại á bé câu một theo bằng một năm không có gì nữa cửa to thế này chưa đến năm còn năm rồi chưa được còn chưa mấy còn một cứ gì biết bà có gì mấy cắn thế là mình phải chịu diễn theo được rồi dưới này còn triệu khác nữa là tôi là bao nhiêu là về cân hai trăm cân hai lại còn một có Sao? có nhà ra biên tôi biết ngay mà chín điểm thôi nhưng mà 9 hai cơ 9 điểm còn bỏ bỏ thôi còn một thôi còn một triệu 9 điểm mất tiền thì cố một cân đi chứ định còn 2 triệu khác nữa còn hai luôn Cháo gì, con bay rồi Cân Cân gì? Mấy, cân được người điểm ui trời đống chất nhá đồng chất thì đây là mỗi nhà năm ba chín mỗi nhà một triệu tiền sáp nhá tôi đồng chất cũng được ăn ăn cái gì ăn ăn tiền gì đồng chất tôi cũng được mỗi nhà 500 đấy nhá ừ, không không, không thì chơi sáp thôi hai nhà một nhà ăn thôi cũng đâu cứ đồng chất là được ăn mà giờ ai vứt đồng chất được ăn không vứt này là còn thua sát không mình biết là to mình đã thua còn được ăn gì cả, cả hai cùng ăn chứ ông nộp ờ. một triệu tôi cũng được 500 chứ ừ. không được trả đâu cô chủ nhà thôi thì tính nhà tôi chứ ai nghe vậy tôi chưa gặp trường hợp này bao giờ là ờ. sát một triệu không có nhiều bữa nào chuyện nữa ôi tôi kéo chơi trả này đó à. tôi mỗi nhà ông trả tôi năm trăm nhỉ thế giờ ông cũng được ăn tôi giả cả hai nhà anh đúng rồi chuyện rất buồn cười nhé các bạn đưa anh ba đi hỏi ở đâu mà chơi kiểu của ông thì tôi đưa ông 5 triệu thế thôi tôi lại đưa thế quá nhiều là đồng chất tôi cũng phải được ăn chứ chả ai chơi gì đấy đủ ai chưa đồng chất thì không được ăn con sò con sáu ẩm năm trăm nhé chưa vào đâu ẩm năm trăm nhiều à? nhiều đùa từ nãy giờ khớ khớ rồi không biết sắp nghỉ rồi đúng không mẹ được văn niềng đầm chất đéo ăn gì giờ về hai điểm nó chưa lên bài đâu cứ đánh mạnh vào nó chưa biết điểm nó đâu còn triệu còn triệu triệu nữa cơ đúng rồi nó chưa lên điểm đâu lại gặp hàng rồi nó tưởng đánh ấm tiếp lại đã lên rồi thôi chịu rủi gà không có điểm ừ. còn chiều à ừ. đúng không chiều kiếm mình đi là triệu rưỡi này làm sao đã đủ em mới đi 500 trăm ừ. Ừ, ừ, gà đấy nhá đấy ẩm năm trăm phải theo một triệu mới cân đi đánh nó đánh ẩm nhỉ ông phải đánh một triệu ông mới cân được ờ. một triệu ờ. mới là cân thế người ta chơi bài ông lên bài rồi ông phải mất một triệu nữa chết đâu ờ, ở dưới tôi nó cứ bắt bằng ông đánh kiểu gì không không gấp đôi phải gấp đôi ừ thế khoảng hai triệu cài đủ hai triệu đi một một triệu hai triệu này theo hai triệu nhé một này hai này ba triệu khác nữa không giờ sao nó đánh ẩn từ đầu rồi giờ nó lên bài rồi nó cố nó đánh thôi đấy nó đuổi đấy có điểm gì cứ theo vào cân ấy gì đấy đang từ đầu một khiêng số chủ một triệu cân đi hay lại lên ba lên góp một triệu này hai điểm đánh bừa ba triệu đúng không ừ ba triệu đấy bốn điểm ăn mẹ rất may nhé ôi đi may gì năm điểm mà nhiều nhỉ nhiều ăn nhiều thế thôi thịt mẹ sao đỏ thế Tao nó đỏ đỏ từ đầu đến à. cuối này Đâu rồi Đâu ra rồi nước cho nó tính cái mẹ buồn cũ lắm ô giờ sáng nữa gạt cái trên bài nha năm trăm rồi. năm trăm rồi. đó cứ đánh đi. tôi đánh ấm thừa 500 giờ tôi ấm nữa thì làm sao thích ấm cứ ấm thôi bây giờ ấm là phải triệu rưỡi ông này ẩm một triệu bao giờ ông này lên theo ẩm phải triệu rưỡi thì tôi phải ba triệu mất bằng được không không chưa kiểu không phải xem sao thì thế giờ một triệu rưỡi mất bằng đâu bây giờ là hai triệu nhà này à, một triệu cơ mà mình gấp đôi lên hai triệu mà ừ. thế dầu là phải Đây. không giàu thì nghèo nhà giàu no gì thằng nhà hai giàu triệu. tôi bắt bằng một triệu hai triệu này còn hai triệu khác vừa đây <laughs> ấm mà dạ. ngu để đánh ấm cái này chết không mất triệu <laughs> làm bó làm giàu công quỹ em phải lâu nữa đây gọi là làm giàu công quỹ thôi chín năm sáu cái này chết không bó thứ hai rồi ngủ vãi lồn lại chết nó cái nữa thì làm thôi ngu thế nhỉ làm sao léo chơi ấm này ai bắt theo hai con vàng còn một đúng không nên thần nếu ông còn tiền thì ông còn lấy nữa Hôm qua ông hết tiền thì không chấp đi Còn bố gì Còn nâu cũng ăn được chín này Cái gì Cũng chín à Cũng giờ Sắp ăn rồi kia hết Hết tiền à Còn bơm không Bơm Bơm bơm mấy triệu bốn năm triệu mày là sáng mai phải giá nhá về tiền nộp cho vợ ông tiếp ra gà đi gà chưa tám năm trăm đi cột mẹ nó đen thế chứ bó mãi ấm mẹ tao giờ tiền anh nhiều biết làm gì đâu ngoài đấy cả đèn đèn không điểm cái này chết không biết chọn tôi chọc cái này nhưng có ba nhà không đánh cận tội gì ngu gì không đánh cận không có điểm lũ bài kia là xong bằng ừ. nhiều nhỉ mẹ bắt bằng chỉ để xem điểm à <laughs> hai điểm Ôi dồi ông này Không biết làm sao được Tớ đánh nhiều tớ lại không xem đi Đẹp dạ, Ai điểm để cho nó ăn thế này Đồng dạ, nghèo có số rồi Đâm gà đây Con nào cũng ngốc ổng Đẹp lắm Nó không mất tiền thì xem rồi đó sáu sáu sáu sáu sáu sáu sáu sáu sáu chào tất cả anh em thì đấy uh, chắc anh em xem ba xem bốn ván bài đầu tiên mà tôi uh, chơi riêng bịp với cái hai ông còn lại ấy, thì à, tôi gần như là thắng hết số tiền của hai người đấy thì tại sao tôi có thể thắng được như vậy thì đây anh em ấy xem cũng là ba ván vừa rồi thì tôi có test lại bằng cái chiếc máy đánh bài này cho anh em xem đúng không thì với chiếc máy đánh bài này khi em chơi liêng chơi ba cây sâm núc xì tố đấy bài cào thì nó đều có thể hỗ trợ anh em chơi bài bịp được thì tại sao nó lại chơi được thì đây anh em nhìn này mình chỉ cần bật chiếc điện thoại lên và để bên cạnh này hoặc để trong lòng này em để trong lòng này và anh em vụ đây tôi đang cả chế độ chơi liêng bốn người thì anh em chỉ cần đặt bài ra này 3, 2, 2, 2, anh em có nghe thấy máy báo hai không thì anh em hãy bỏ hai lá trên đi này được chưa và tiếp tục anh em nháo này nháo nháo hình thức ảo thôi để cho nó kín thôi Chứ trên thực tế mình không còn nháo nữa được chia này bốn người bài mình to nhất nhá đây 6 điểm to nhất là mình nhá anh em nhé em nhìn chưa mình 6 điểm và tốt nhất là 6 thua thì tại sao mà ở ờ, bốn văn bài trước tôi lại thắng hoàn toàn như vậy thì cũng là chiếc điện thoại này khi anh em sử dụng chiếc điện thoại này thì tôi khẳng định với anh em là ấy, anh em có hai điểm anh em cũng có thể đánh ngậm lý do tại sao đánh ngậm được thì là khi anh em sử dụng chiếc điện thoại này thì ván bài của anh em có là một điểm anh em cũng là to nhất hoặc anh em có là sắp vụ như là thằng khác có là sắp sắp, sắp ca đi chăng nữa thì tôi khẳng định anh em sẽ là sắp áp vì chiếc máy này nó báo cho mình nháo đi bao nhiêu lá thì bài mình sẽ được to nhất ví dụ bây giờ tôi đánh 5 người nhá anh em nhìn này tôi đánh 5 người nhưng không tôi không phải nói điêu mà tôi làm được thật ừ, chiếc máy điện thoại đây 5 người này em nhìn được ví dụ tôi để cái app dưới này anh em nhìn trên màn hình nhựa đây cái app này nó quá tôi sẽ chọn khác cái chín nhá anh em nhìn cái chín này cái chín này này chiếc máy nó quét cái chín này đấy máy em để thường nó sẽ quét cái chín được ở đây này em nhìn được và rìa bộ bài nó có cái mã vạch thì anh em chỉ cần đặt xuống này anh em nhìn cái bộ bài chưa đấy bộ bài này khi chiếc máy nó quét bộ bài nó báo cho anh em là một thì anh em chỉ cần bỏ đi một lá nếu như chia ra 5 người anh em là to hết rồi thì tôi không muốn để anh em nhìn thấy là cái cái tôi nháo một lá hơi lộ thì tôi sẽ nháo bằng hình thức cái này tôi nháo như này tôi nháo tiếp tục nháo như này đi đấy thì anh em nhìn không phải nháo một lá một nữa mà tôi nháo nhiều lá thì tôi chia 5 người bài tôi to nhất ba bốn năm này đấy tôi không quan tâm bài mình bao nhiêu điểm đây như ván này là 9 điểm thì tôi không nói 9 điểm là to nhất rồi thì đấy là lúc anh em đánh 5 người còn ví dụ anh em muốn chơi 6 người hay chơi 7 người hay chơi 10 người đều sử dụng được chiếc điện thoại này thì đấy là trong trong đánh nghiêng nhé còn bây giờ tôi sẽ test ba cây cho anh em xem thì ba cây anh em phải lọc đầu hình nhá anh em ở chế độ làm chương cũng nhất mà anh em ở chế độ bốc cái cũng được đây mà từ khoan tôi nói thêm về vấn đề chơi liêng này nhiều anh em này sẽ là phản nàn về vấn đề này đây này vụ tôi anh bốn người nhé nhiều anh em nói là nếu như đặt bộ bài xuống đất thế này thì nó sẽ lộ đúng không ạ nó sẽ lộ đây nhá một tám một này nói về vấn đề một này hai này ba này anh em không muốn nháo một tám một như này mà sợ người ta ghi nháo một tám một ấy, thì anh em hãy nháo tiếp này đập về. đấy được chưa như thế thì không ai nói một nháo một tám một nữa đúng không chia bốn người này bảy điểm này nhà này bảy thua này này đấy sáu này nhà này không điểm này thì đây là vấn đề thứ hai của anh em này tại sao các ông là đánh ông về đặt bài đây để cho máy nó quét thì nhìn như thế nó rất là lộ đúng không thì bây giờ tôi sẽ đánh như này trong trong anh nghiêng nhé anh em hãy đặt bài đây thôi máy báo hai có đúng không anh em hãy vơ cái bán trước này vào tại vì mình là người to nhất rồi mình là người to nhất rồi mình sẽ ăn rồi mình vơ tất cả các cái phần còn lại này mình đưa đây đưa dưới đáy thì mình đã biết là máy báo hai đúng không ạ anh em nháo đi hai lá thôi lần này anh em vừa bài xong anh em không phải thắng đây rồi anh em biết ngay từ hai hai từ nãy rồi thì anh em hãy nháo như này một hai này và tiếp tục nháo bình thường này đặt vấn đề đấy đây và chia ra bốn người thì anh em to nhất anh em đã hiểu ý tôi ạ đây có bốn điểm này anh em thấy chưa bốn điểm vẫn là to nhất nhà này ba nhà này ba nhà này không điểm luôn thế tại sao mình 4 điểm vẫn đánh ở bình thường 5 điểm kể cả hai điểm vẫn đánh ở được thì máy nó chọn mình phần bài to nhất rồi thì ba nhà còn lại sẽ là bé hơn mình đây tôi test lại ván nữa này ví dụ như ván này nhá mình đặt bài đây này mình chia xong mình là bản thân mình là người chia này mình đặt bài đây rồi thôi máy báo một mình đi khoảng ván này nhá mình máy báo một này ván này mình điểm năm năm trăm này thằng này không có điểm đúng không ạ úp vào đây Đấy, thằng này cũng không có điểm úp vào đây và thằng này đánh đáo hai thằng đánh nhau thế chốc cũng bắt vào người điểm lên thì mình hơn nó mình ăn tiền và mình tiếp tục chơi đúng không đấy thì hiện tại có hai thằng út bên đây này và mình nhặt cái này mình đưa dưới hai thằng út bên đây rồi thì nó sẽ có 6 lá cộng với một lá máy báo là 7 anh em hãy nháo hộ tôi đi 7 lá này 1 2 3 4 5 6 7 này thì nháo 7 lá rồi thì anh em hãy lại nghĩ là nháo một năm một nó lộ thì tôi lại nháo như này tiếp này anh em sao này đập vào đây này và tiếp tục xào như này đấy và chia ra bốn người thì anh em phải to nhất đúng không ạ đây chín điểm chín đô nhà này chết này đấy anh em thấy như thế đã, đã kín chưa anh em đừng có nghĩ là nháo một nó một nộ hay là anh em phải đặt bài dưới này là nó nộ thật ra nó không nộ một cái gì nếu anh em biết cách đánh còn nhiều anh em xem clip của tôi thấy tôi đặt bài dưới thấy tôi một nháo một năm một đúng không ạ thì trong clip tôi dàn tôi dựng lên để quay cho anh em thì tôi phải chứng minh cho anh em một điều là tôi đang sử dụng chiếc máy còn nếu tôi thực tế tôi đánh bán trước này đặt rồi này bán sau tôi nháo đây này xong rồi nháo thế này này thì anh em chỉ nghĩ là tôi đánh xanh chín thì không anh em nào nghĩ là tôi đang sử dụng chiếc máy này nên anh em yên tâm hoàn toàn một trong trận chơi này đây là vấn đề nữa này trong trận chơi đấy cái màn hình nó không hiện lên như thế này cho anh em nhìn anh em hiểu chưa đấy anh em nhìn nhìn lên màn hình đúng không ạ thế bây giờ tôi hỏi anh em là tôi tắt đi như thế này thì em có nhìn gì không ạ đặt xuống vẫn báo này anh em thấy chưa này đặt xuống vẫn báo ba này đấy thế bây giờ nhá ba đi này một này hai này ba này và chia ra bốn người này đây thì bài mình vẫn là cứ to nhất em hiểu chưa không rồi tiếp tục đặt bài xuống này đây anh em thấy năm nhận thế là anh em hiểu là mình tắt khi vào trận chơi mình tắt hình đi mình không không ấy thế này còn việc thứ hai là âm thanh âm thanh tại sao lại nghe nghe hai hai như vậy nhá thì tôi giải thích cho anh em này cái âm thanh này đấy khi vào trận chơi nó vào đây này đây là cái chiếc tai nghe siêu nhỏ này anh em hãy đút cái này vào trong tai thì cái phần đằng sau nó sẽ là màu đen thì anh em rút vào trong tay rồi người ta nhìn thẳng vào trong tay mình thì người ta cũng chỉ nhìn thấy cái cái, cái đen đen màu đen thôi chứ không nhìn thấy một cái gì gọi là cái tai nghe trong tay cả nên anh em đừng nghĩ là lộ anh em hiểu chưa đồ chúng tôi sản xuất ra để đi chơi để bịp thì không bao có chuyện là lộ anh em đã hiểu chưa nên là anh em yên tâm nếu anh em nào thua ra thì có thể nhấc điện thoại lên và gọi trực tiếp cho tôi tôi tư vấn còn nếu anh em nào mà cả mình đang chơi cờ bạc ấy mà xem được clip này thì tốt nhất là nên mình chưa tôi tha mình dừng lại mình không chơi nữa để tránh bị bậm đấy tôi là lời khuyên chân thành cho anh em thì tôi làm clip lên chỉ muốn anh em hiểu hơn về cái đồ cờ bạc bịp hiện nay nó rất là nguy hiểm cho anh em mà đỡ đỡ đi chơi thua tha hay là anh em mà không hiểu biết thì có thể bị bịp đấy thì uh, anh em hãy xem hết clip những cái clip ở trên kênh uh, của tôi để hiểu hơn về những cái đồ cờ bạc bịp mới nhất hiện nay từ đồ bài bịp sóc đĩa bịp bầu cua tài xỉu tôi đều làm clip hướng dẫn cho anh em nhé thế vậy anh em hãy xem hết clip và like cho tôi nên like share ủng hộ tôi nhé để tôi có động lực nào các clip khác chào anh em